Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 16 tháng 4 năm 2021, tức ngày 5 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Giáp Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Giáp Ngọ hôm nay là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. 1. Tử vi tuổi Tý. Trong ngày hôm nay, người tuổi Tý cẩn thận với tác động tiêu cực của lục xung khiến bạn dễ nổi nóng, quyết định mọi thứ trong vội vàng, Nhất là hôm nay sẽ có những lời xúi dục, bạn nên chọn lọc lời gì nên nghe, lời gì không nên nghe đấy nhé. Chính ấn hỗ trợ người tuổi Tý nâng cấp vị trí của mình trong mắt mọi người. Tuy nhiên, một điều bản mệnh nên lưu ý làm việc gì cũng đừng quá nhiệt tình, nếu không bạn sẽ thấy mọi thứ bị phản tác dụng đấy. Nếu muốn giúp ai đó hãy giúp sức trong khả năng của mình, đó chính là cách hỗ trợ tốt nhất. Ngũ hành xung khắc cho thấy người tuổi Tý dễ bị vướng vào những vấn đề liên quan tới tiền bạc, do đó nên tìm cách tránh từ sớm. Nếu ai đó hỏi vay tiền bạn cũng đừng từ chối thẳng thừng mà nói cho họ biết khó khăn hiện tại của mình để đối phương thấu hiểu. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Mão, 2. Tử vi tuổi Sửu. Trong ngày hôm nay Sửu Ngọ tương hại cho thấy tự người tuổi Sửu có thể gây ra cho mình một vài vấn đề rắc rối ngày hôm nay. Giải pháp duy nhất cho vấn đề chính là bạn cần phải chậm lại, chớ có hấp tấp, vội vàng trong những tình huống nan giải. Sự bình tĩnh chính là chìa khóa cho bạn đấy. Trong ngày thứ sáu này nhờ có chính tài giúp sức mà những vấn đề liên quan tới tiền bạc của người tuổi Sửu lúc này đều có thể tìm cách xử lý ổn thỏa. Có một số người còn nhận được tiền từ người bạn hoặc người thân giúp đỡ trong thời gian khó khăn này. Ngũ hành tương sinh mang lại tín hiệu tốt cho những ai muốn cải thiện vấn đề liên quan tới sức khỏe, cơ hội để bạn tăng cân hay giảm cân lúc này sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn nếu bạn đủ tập trung và quyết tâm. Bạn nên nhớ rằng không có gì dễ dàng cả, khởi đầu tốt là lợi thế nhưng nếu gặp khó khăn sau này đừng vội bỏ cuộc. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Sửu. ba Tử vi tuổi dần. Tam hợp cho thấy có tín hiệu tốt về chuyện tình cảm cho người tuổi dần. Những cặp đôi đang yêu nhau có những giây phút hạnh phúc, còn người độc thân tuổi dần sẽ sớm gặp được chân ái của mình. Nếu người tuổi dần muốn tránh những bất hòa, mâu thuẫn không mong muốn ngày hôm xuất hiện tỷ kiên thì tốt nhất là hãy khách quan một chút, đừng nhìn nhận mọi việc dưới góc độ cá nhân và rồi để bản thân vướng vào tranh cãi với những nhân vật quyền lực, nếu không bạn sẽ đau đầu đấy. Ngũ hành tương sinh khuyến khích người tuổi dần tìm cách để thay đổi việc kinh doanh để thu hút tài sản, tiền bạc về phía mình. Có thể trước đây khó khăn nhưng khi tìm ra được cách thức phù hợp bạn nên thực hiện ngay thôi, đừng chần chừ. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão, Mão ngọ tương phá dự báo có nhiều điều kiện gây ra bất lợi cho con giáp tuổi mão trong thời điểm này. Hôm nay bạn nên nhún nhường một chút, dù thế nào cũng không nên đối đầu vì sẽ có những thiệt hại mà bạn không thể đoán trước được. Dù làm gì lúc này cũng phải cẩn trọng, chậm mà chắc sẽ tốt hơn cho bạn đó. Kiếp tài nhắc nhở không phải ai cũng sẵn sàng nghe sự thật về những hành vi, ứng xử của họ. Thế nên ngày hôm nay, người tuổi mão hãy cố gắng tránh những mâu thuẫn không cần thiết bằng việc đừng nói ra những lời quá khó nghe nhé. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thì hơn, Mộc hỏa tương sinh đưa tới những điều kiện thuận lợi để bạn có thể cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại. Nếu bị khó ngủ thì lúc này bạn cũng tìm ra cách phù hợp, bạn nhận ra tầm quan trọng của giấc ngủ sâu nên không thể lơ là việc này như trước. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, năm, Tử vi tuổi Thìn. Thiên tài đưa đến cơ may kiếm tiền cho người tuổi Thìn, nếu có cơ hội để vừa phát huy năng lực vừa có thể gia tăng thu nhập thì bạn nên chấp lấy, đừng vì e ngại hay lưỡng lự mà bỏ đi những gì đang có. Có thể giai đoạn đầu có những khó khăn nhưng nếu chịu khó khắc phục thì không có gì việc gây trở ngại cho bạn được cả. Ngũ hành tương sinh cho thấy quan hệ hòa hợp, có người tính cách rất hướng nội nào đó sẽ gây tò mò cho bạn ngày hôm nay. Hãy cố gắng để bắt đầu cuộc trò chuyện thật thoải mái, vui vẻ nhất có thể và xem bạn tìm hiểu thêm được gì về họ nhé. Chắc chắn những bất ngờ mà họ mang đến sẽ khiến cho bạn không khỏi ngạc nhiên. Trong ngày này, vị trí của thái thần ở hướng bắc phía trong phòng và cửa phòng thái phụ, phòng giã gạo.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 Chính nhờ thế, bạn sẽ trưởng thành hơn và có cơ hội trải nghiệm một ngày ý nghĩa hơn rất nhiều. Những cảm xúc mới mẻ, thú vị dường như đang tuôn trào trong người tuổi tỵ trong ngày có thực thần che chở. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt để bạn bộc bạch với mọi người xung quanh, nhất là những người mà bạn tin tưởng, sẵn sàng để chia sẻ những ưu tư trong lòng mình. Hỏa khí vượng không tốt cho khía cạnh sức khỏe của người tuổi tỵ, lúc này bạn chớ nên suy nghĩ quá nhiều kéo khiến tình hình trở nên tệ hơn. Có những việc chỉ cần xem nhẹ một chút, nghĩ thoáng một chút cho an lòng thì sẽ tốt hơn cho bạn và những người xung quanh. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, 7. Tử vi tuổi ngọ, Ngọ ngọ tự hình nhắc nhở người tuổi ngọ đừng để sự ghen tị của những người xung quanh khiến cho bạn cảm thấy buồn lòng ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng đó là vấn đề của riêng họ, không phải của bạn. Việc của bạn là nỗ lực làm tốt nhất những gì trong khả năng có thể, vậy thôi, một ngày mà con giáp tuổi ngọ tốt nhất là nên tạo khoảng cách với đám đông trong ngày thương quan gây hại và bạn nên có những kế hoạch tự chủ, độc lập của riêng mình. Các hoạt động cá nhân sẽ mang lại hiệu quả cao hơn các hoạt động nhóm trong ngày hôm nay đấy. Đừng chỉ vì chiều lòng ai đó mà phí thời gian của chính bạn nhé. Hỏa khí vượng không hề tốt cho những ai đang mắc bệnh mãn tính, do đó, con giáp này chớ nên chủ quan, ngoài việc uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ thì dù làm việc gì bạn cũng chỉ làm vừa sức, không nên ham công, tiếc việc mà ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Ngọ, Sửu, Tám, Tử vi tuổi Mùi. Tam hội xuất hiện trong ngày hôm nay, dự báo người tuổi Mùi sẽ có một cuộc trò chuyện rất thú vị với một nhân vật đáng ngạc nhiên nào đó ngày hôm nay. Thông qua cuộc trò chuyện ấy, bạn sẽ hiểu thêm về bản thân cũng như chính người ấy nữa. Lắng nghe bằng tất cả trái tim, sự chân thành nhé. Chính tài đại diện cho tài lộc, sản nghiệp, tài vận, xuất hiện vào lúc này cho thấy người tuổi mùi có chỗ dựa vững chắc, có thể là vì bạn đã có khoản tiền tiết kiệm đảm bảo cho cuộc sống. Nếu muốn thử kinh doanh gì vào thời điểm này thì bạn cũng có thể thử sức nếu bản thân cho rằng đó là việc hợp lý. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho những ai muốn cải thiện những việc liên quan tới tiền bạc, nhất là những ai buôn bán online lúc này tìm thấy cơ hội mới khá tốt để kinh doanh. Tuy nhiên, đừng chỉ chạy theo lợi nhuận, hãy phục vụ khách hàng bằng cái tâm của mình bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, mão, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Hãy cẩn thận với tác động xấu từ thiên quan, người tuổi thân nên nhớ rằng, để có được sự tôn trọng ngày hôm nay, con giáp này đã phải nỗ lực rất nhiều. Vậy thì hãy đảm bảo rằng bạn giữ được danh tiếng mà mình đã tạo dựng. Cần cưỡng lại những cám dỗ tìm đến với bạn trong ngày này và phản bội lại những giá trị của chính bạn nhé. Kim Hỏa xung khắc dự báo sự bất đồng ý kiến có thể dẫn đến những xung đột trong ngày hôm nay, nhất là đối với những ai bướng bỉnh, thích thể hiện cái tôi. Thực tế là bạn thông minh hay không ai cũng biết rồi mà bạn hơn, còn kiến thức thì bao la, bạn không cần là kẻ biết tuốt đâu. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 5 tháng 3 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Bản mệnh lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chiêm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, dậu, 10. Tử vi tuổi dậu, Thay vì lời nói, hãy hành động trong ngày có chính quan nâng đỡ nhé người tuổi dậu. Đây là ngày mà những hành động của bạn sẽ giúp bạn chứng tỏ mình nhiều hơn, nhờ thế bạn cũng sẽ gặt hái được những phần thưởng giá trị. Hãy dành cho mình một ngày thật bận rộn với công việc nhé. Ngũ hành xung khắc không tốt cho những mối quan hệ xung quanh của người tuổi dậu, dù không vừa ý việc gì đó, bạn cũng nên tránh nói lời khó nghe khiến người khác tức giận. Ngoài ra, những việc không phải của mình thì bạn nên tránh, không nên lấy chuyện của họ ra để bàn tán. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay được khuyên nên làm việc gì có tính khởi động, tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, trốn cất, chủ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, tuất, 11. Tử vi tuổi tuất, Tam hợp xuất hiện cho thấy đời sống tình cảm của người tuổi Tuất là điểm nhấn của ngày hôm nay, vậy đây là cơ hội để bạn tăng nhiệt trong một mối quan hệ nào đó. Nếu bạn đang băn khoăn về việc có nên thân mật hơn với đối tác thì đây là lúc thích hợp đấy, đừng chần chờ nhé. Thiên tài dự báo người tuổi tuất sẽ có vận may về tiền bạc, tài lộc, có thể bạn biến họa thành may, khẳng định được tài năng của mình khi bị dồn vào hoàn cảnh khó xử nào đó. Tuy nhiên, khi đạt được điều gì đừng vội ba hoa hay mua sắm quá tay, hạn chế sự phù phiếm của bản thân nếu không muốn bị người khác xì xào. Thổ hỏa tương sinh ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, có thể là do thời tiết thay đổi và cơ thể bạn không thể thích ứng ngay được nên dễ bị ốm vặt, những ai hay cảm, hắt xì thì lúc này dễ bị ốm hơn, nên cố gắng nghỉ ngơi và uống nước nhiều hơn bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, dần. 12. Tử vi tuổi hợi, Ngày có thiên ấn thúc đẩy người tuổi hợi cảm thấy sẵn sàng cho những trải nghiệm mới mẻ, bạn bị cuốn hút bởi chúng và không thể cưỡng lại. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt để bạn làm mới mình và có thêm những phút giây giá trị hơn trong đời sống.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 Thank you.